và được chủ chào bán với giá là 3 tỷ 200 triệu giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ hứa sẽ bớt lọc cho chúng ta và đây là con đường trước nhà của chúng ta có chiều ngang là 4m xe ô tô vào thoải mái căn nhà chúng ta thì nằm trong hẻm cục cách căn nhà chúng ta khoảng 3 căn nữa là hẻm cục và đây là phía trước con đường của chúng ta đường này thì thông qua đường Thịnh Xuân 48 và ra đường Hà Vi Giáp từ vị trí này chúng ta về sân bay mất khoảng 20 phút và bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong để tham quan căn nhà phía trước căn nhà của chúng ta có một lớp cửa bốn cánh bằng sắt và kiến phía trên thì cũng được uh, chủ nhà làm cho chúng ta một cái mái hiên bằng ton dùng để che mưa che nắng không bị tạt vào căn nhà à, và bây giờ chúng phía trước thì chúng ta có một hành lang chiều ngang khoảng một 4 mét và chiều à, ga khoảng 1 mét phòng khách thì cũng được uh, gia chủ uh, dán gạch hai bên tường lên khoảng 1m2 trần nhà thì được uh, làm bằng thạch cao và hệ thống đèn led hệ thống đèn led rất là tiết kiệm điện và rất là sáng nền nhà thì cũng được gia chủ uh, làm gạch uh, khổ 60 và cầu thang thì được bố trí giữa nhà mặt cầu thang thì được làm bằng đá hoa cương kim sa và tay vịn cầu thang thì được làm bằng gỗ cam xe căn nhà chúng ta có tông màu xanh lá cây rất là sáng sủa và mát mẻ và đây là phòng ngủ chứa à, tầng trệt rất phù hợp cho những người lớn tuổi chúng ta không tiện lên lầu ở à, phía dưới và phía sau cùng là hệ thống à, nhà bếp và nhà vệ sinh bếp thì cũng được uh, mặt bếp cũng được gia chủ lót đá hoa cương kim sa labubo làm bằng inox 304 mà phía sau cũng là chúng ta là nhà vệ sinh dùng cho phòng ngủ uh, phía dưới và những uh, khách bạn bè chúng ta tới uh, tham quan phía sau chúng ta cũng được chỗ một lớp cửa dùng để lấy gió và lấy sáng phía sau chúng ta có một cái con đường nhà của chúng ta thì là hai mặt tiền mặt tiền phía trước và mặt tiền hẻm phía sau và bây giờ chúng ta nhìn lại một lần nữa không gian tầng trệt sau đó chúng ta sẽ tiến lên à, lầu 1 để à, xem phòng à, lầu 1 như thế nào Phúc xin nhắc lại căn nhà của chúng ta có chiều ngang là 4 mét rưỡi và chiều sâu vô là 14 mét pháp lý là sổ hồng riêng được thiết kế một trệt một lầu gồm có 3 phòng ngủ đây là không gian lầu 1 có phòng ngủ phía trước đây không gian phòng ngủ phía trước rất là rộng nha quý anh chị ở trên là la phong và hệ thống đèn led phía trước chúng ta cũng có một cái ban công đưa ra để lấy gió và lấy sáng và phía sau là phòng ngủ phòng ngủ nữa phòng ngủ thì cửa phòng ngủ được làm bằng sắt và kiến cường lực phía trên là trần thạch cao phía sau chúng ta có một khoảng sân dùng để à, máy giặt phơi đồ và một nhà vệ sinh rất là rộng giống vậy nhà vệ sinh thì cũng được gia chủ à, dán gạch lên 2 mét